bầu trời hôm nay nhìn nó có rất là lạ nè mọi người nhìn thấy nè đó như có cái tia hào quang chiếu ra đó mình đang đứng đây đang đang đứng ở cầu Nguyễn Văn Cừ nha đó nhìn lên bầu trời nè tia chiếu qua đây luôn bên đây cho mọi người xem nè đó từ bên này chiếu qua bên này luôn không hiểu sao đây hiện tượng gì nè rất là lạ người dân ta dừng lại ta chụp hình nè ta quay phim nè đó mọi người nhìn thấy không bầu trời nè đó. đây là hướng mặt trời lặn nè hướng mặt trời lặn quay ngược về bên này đó, rất là lạ người dân ta nhìn thấy lạ người ta cũng đứng lên người ta chụp hình nè rất là đẹp lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn á đó. quay quay đi chừng hồi phi thuyền nó xuất hiện á đây, <laughs> mọi người tao cũng đứng lại tao chụp hình quá trời nè không mà đẹp ha không mà đẹp thiệt lạ quá luôn